chín sơ bộ thôi này bên kia là hai ba cây rồi bên này một cây người ta ở này đó là bốn này năm này ngoài kia nữa chắc tầm khoảng là 8 căn 9 căn gì đó ở à, bên này nữa này bên này một căn nữa thì à, dự án tuyến đường phát 2 này nó nằm tại phường Vĩnh Tân thị xã Tân Yên tỉnh Bình Dương và nằm trên đường HL 409 nha cả nhà nằm trên đường HL 409 và ngày hôm nay mình muốn review cho cả nhà một lô đất đó là cái lô này đây lô này rất đẹp nha không hố ga nha không trụ điện không cái gì hết luôn ở đây đây đây cái nhà thái nha rất đẹp mình xuống nó mình thấy uh, mình ưng liền à, đây lỗ này ngay cái vị trí cặp cái, cái nhà đây cái nhà thái không ạ à, ngay vị trí cặp này đây ngay chân mình nè đó đó đó thấy không rồi từ đây qua đây là 5 mét nha ra đây đây ngay vị trí này ngay vị trí này ạ à. rồi chân đâu rồi đây chân đây đó ngay cái chân của mình nha cả nhà thì ở đây thì à, ngang 5m sâu là 16 là 80 mét vuông á 80 mét vuông thổ cư 100% ở phía sau kia chúng ta có là 2 mét lối thoát hiếm nữa đây mình đang đi ra ngoài này luôn lô này khá đẹp nha cả nhà vị trí thì nó tương đối là ok vị trí của dự án á, tương đối ok tại vì ờ, đó mà có cái giá khung giá như thế này với diện tích 80 mét vuông mà có số á thì không có ờ, vị trí hoặc là dự án nào ở đây tốt hơn bằng dự, dự án này đâu đây đang đứng chỗ vị trí là 2 m lối thoát hiểm ở đây có điều đặc biệt nữa là dự án sau này người ta làm á là hố ga đều, đều được ở phía sau hết cho nên rất là thẩm mỹ mình đang đi trong cái khuôn viên là à, lối thoát hiểm 2 m nha cả nhà lối thoát hiểm 2 m ở chỗ vị trí này đây này cái nhà thấy này lối thoát hiểm này à, thấy cái cống cái này hố ga ở phía sau này từ đây qua kia là 2 mét rồi thì mình đi lại đất đi ha ở đây giá bán á, là 950 triệu nha cả nhà giá chủ đưa ra luôn á mình bán mình lấy tiền hoa hồng thôi cho nên nó là à, không cần phải là là à, nâng giá nâng đồ như tất cả những um, bạn khác hay là uh, những những những anh chị nào khác đâu mình bán toàn là lấy hoa hồng à, cái chủ cho hoặc nước không cho thì mình tính làm sao cho đủ cái chi phí à, anh em mình làm thôi là được rồi đó đường ở đây là đường 13m nha lòng đường 7m với hè mỗi bên 3m có cây xanh này à, có vỉa hè 3m đẹp này vỉa hè ở đây cũng cực kỳ đẹp luôn này nó rất là cao vỉa hè rất là cao à, rồi có có à, điện chiếu sáng nữa có điện chiếu sáng cả nhà thấy không cái số tầng là điện chiếu sáng à, điện là điện âm nữa này đây điện âm này đó không điện âm này rồi bên kia bên kia nó nó có cái uh, bên kia nó có cái à, cái gọi là cái gì ta có cái uh, phòng cháy chữa cháy nữa nhưng mà ở đây mình không thấy rồi như vậy thì lô đất này là ngay vị trí mà bạn Hiền Quy đứng đây 5 516 80 mét vuông có cơ 100 phần trăm và wow, giá bán cực kỳ hấp dẫn, giá bán cực kỳ hấp dẫn, giá chỉ có 800 à, 950 triệu thôi nha cả nhà. 950 triệu cực kỳ đẹp. Rồi, và nếu như cả nhà muốn mua lô đất này thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894. À, mình thông tin thêm cho cả nhà là từ vị trí lô đất này chúng ta đi ra chợ Vĩnh Tân rất là gần, chỉ tầm khoảng là 5 phút thôi. À, ra V ship 2 cũng chỉ tầm khoảng 5 phút. Và rất là gần ý, ý ban nhân dân phường Vĩnh Tân này, à, trường tiểu học này, trường trung học này, ngân hàng Vietcombank và một số cái ờ, tiện ích khác ví dụ như là thế giới di động, điện máy xanh. Ra chúng ta ra trục đường DT747 cũng như là DT742 cũng rất là gần. Chỉ tầm khoảng là 7 phút, 7 phút đi xe thôi nha cả nhà. À 7 phút đi xe thôi. Rồi, à, lát nữa mình sẽ à, đi xe và mình sẽ quay à, thêm những cái tiện ích đó tức là từ vị trí này mình đi ra đó để cả nhà hình dung được là kết nối giao thông cũng như là những tiện ích khi mà chúng ta vừa đây ở thì cái nhà muốn mua thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972332894 nha và bây giờ hãy theo chân mình ạ